nếu một người không có tâm bỏng sẻn và ganh tị á, thì cái phước lớn phước lớn không ở đây là nếu mà không ganh tị mà còn cái gì còn tùy hỷ còn tu hành tùy hỷ thì đức phật nói là mỗi người tu hành tùy hỷ nó tương ưng với phước báo người bố thí cúng dường ví dụ như bây giờ có một huynh đệ chúng ta phát tâm là ờ, mua một mảnh đất cất một cái chùa xây dựng một cái thiền viện cho tăng ni tu tập lớn quá mình theo không nổi mình theo không nổi cái tự nhiên mình khởi cái tâm ganh tị ông đó hả, muốn mua danh mua tiếng hả, muốn nổi tiếng hả, muốn chơi sang chơi sọp <laughs> chúng ta cảm thấy nó, nó có một cái gì mình khó chịu với cái việc làm phước của người khác tức là mình không sanh tâm tùy hỷ mình nghe họ làm cái chuyện phước báo lớn quá giúp đỡ cho nhiều người quá họ có tiếng tâm được nhiều người khen tặng quá mà chúng ta vui được chúng ta vui được không có cái gì lận cợn trong lòng tức là chúng ta đang tùy hỷ và khi chúng ta tùy hỷ được như vậy là cái phước chúng ta tương đương với cái người kia người kia thì sao tu hạnh xả bỏ được cái gì vật chất đúng không chúng ta tu hạnh tùy hỷ chúng ta xả bỏ được cái tâm ganh tị của mình mỗi người xả một hạnh thì cái phước nó sẽ được tăng lên đó cho nên là nếu nhiều đời mà không tu hạnh ganh ghét ganh tị đối với những người xung quanh chúng ta thì mỗi một lần một ngày chúng ta gặp rất là nhiều người làm phước thiện đúng không nhưng mỗi người chỉ làm một chuyện thôi mười người làm mười chuyện nhưng nếu mình tu được mười người là mình có mười cái miếng phước hơn mười người kia tại vì họ làm chỉ có một chuyện phước là một mình họ làm một chuyện thì nếu mà chúng ta gặp một người vậy ta khởi một cái niệm tùy hỷ là chúng ta được một miếng thôi <laughs> không nhưng mà chúng ta tùy hỷ 10 người thì ngày đó là chúng ta tu được 10 miếng phước ở ngày chúng ta gặp 100 người làm phước mình tùy hỷ đúng 100 người là ngày đó cái phước chúng ta rất là lớn không? gấp trăm lần gấp trăm lần đó thì vậy là dạy gì không tu <laughs> đâu có khó khổ gì đâu cái chuyện này đâu nhưng mà rất là nhiều người khó khăn với chuyện này lắm chúng tôi biết á nói thì nói vậy nhưng mà nhiều người rất là khó khăn một cái bạn đạo chung với mình đó, từ xưa giờ mình nhìn mình thấy nó cũng đâu có cái gì đâu tự nhiên cái bữa đó nó đi nó làm một cái chuyện phước của mình trợn mắt mình đứng mình nhìn thấy nó hơi bị bất ngờ chính cái bất ngờ đó mình thấy mình khó chịu khó chịu được mọi người trọng nể ví dụ như mình chỉ cần đi chung với một người bạn của mình thôi không thì đi ra đường cái có nhiều người cứ chú ý tới người bạn mình khen tặng người bạn mình là đẹp là có đức hạnh là thế này thế kia mình nghe khó chịu rồi nghe khó chịu rồi hoặc là một chiếc áo của một huynh đệ mình nó mặc đẹp hơn mình là mình thấy khó chịu rồi chiếc xe nó chạy ngon hơn mình chút là mình thấy khó chịu rồi nhà ở đẹp hơn mình chút là mình cảm thấy khó chịu rồi chúng ta thấy một cái điều rất lạ về cái tâm lý tâm lý chung của quần chúng cái tâm lý chung của cái cái loài người chúng ta là muốn người ta khổ hơn mình đúng không mình thấy người ta khổ mình sẵn sàng tới để có thể chia sẻ mình thấy vui nhưng mà thấy người giàu mình mình tới chia sẻ không thấy khó chịu thấy những cái gai trong mắt của mình nữa. rất là kỳ ví dụ như trong cái số phật tử ở đây đó ha mà tự nhiên có một cái người nào mà uh, có một cái chuyện gì đau khổ đó, thì rất rất rất là nhiều người quan tâm đúng không cả đạo tràng chúng ta có thể là chăm sóc rồi tới thăm rồi cho tiền nè cho gạo rồi, cho áo cho quần cất nhà ở cửa quan tâm dễ sợ lắm nhưng mà nghe trong cái số chúng ta mà có một người giàu thôi giàu nghỉ chơi nó liền nghỉ chơi <laughs> chúng ta không chấp nhận người khác hơn mình mà điều này nó ăn sâu trong tâm thức của của nhân loại rồi ăn rất là sâu vì tôi ngồi nói chuyện thì tôi nói thiệt với bạn nó bà khổ không có bằng tôi đâu <laughs> thì như vậy là hai người có thể hai người có thể nói chuyện lâu lắm <laughs> nhưng mà ừ, chuyện khổ tôi chưa bao giờ tôi thấy biết khổ là gì là bắt đầu không chơi được rồi đó mà người ta nói thiệt người ta không biết khổ có nghĩa là họ đã sống và họ tu tập như thế nào đó họ không khổ một người mà dám đứng ra tuyên bố trước cái công chúng này không khổ là thế nào cũng bị người ta nói là bà này bác hùng rồi khổ là cái gì nó được chấp nhận nhưng mà không khổ là cái gì không thể chấp nhận được nghèo là cái gì mình có thể chấp nhận nhưng mà giàu có tự nhiên mình không chấp nhận được nhưng mà trong lòng của mình á thì lại muốn giàu trong lòng của mình lại muốn hết khổ nhưng mình không chấp nhận thiên hạ hết khổ mình không chấp nhận thiên hạ hơn mình nhìn lại có phải chung chung của mình là vậy không nghe cái làng nào đó cái xóm nào đó mà người ta nghèo á bắt đầu rất là nhiều người quan tâm được xã hội quan tâm được loài người quan tâm nhưng mà khi người ta giàu rồi không quan tâm mà bắt đầu chĩa mũi dùi chứ không có con chuyện quan tâm nữa <laughs> mà quay mũi dùi tới liền rồi coi thằng này nó làm cái thứ gì mà giờ nó giàu phải không nó mánh mung nó buông lậu hay là cái gì đây <laughs> kiểu nó móc ngoặt vậy nó mới được giàu ít khi nào mà chúng ta nghe người đó giàu mà chúng ta khen ngờ người đó rất là giỏi nè người đó có phước nè ha người đó sống đàng hoàng người đó tu tập tốt người đó mới được như vậy bao giờ chúng ta khen được như vậy không có chứ <laughs> hiếm lắm chúng ta khen được như vậy đối với một người rất là hiếm mình thấy huynh đệ mình xài được một cái bậc tốt hơn mình ở một cái nhà sang hơn mình đi xe đẹp hơn mình mình tùy hỷ hay là mình nói lén người sau lưng hiếm có người nào tùy hỷ lắm đúng không mà cái bệnh này chúng ta phải chữa lẹ lẹ đi <laughs> bệnh này mà không phải chữa là là nhiều đời nhiều kiếp chúng ta vẫn còn bị khó khăn về đời sống đó là một sự thật bây giờ mình không chấp nhận người ta có phương tiện đầy đủ tức là mình muốn mình sẽ phương tiện khó khăn hoài hoài đúng không là nhân quả mà nhân quả là chúng ta không muốn người kia có phương tiện tốt thì làm gì mình có phương tiện tốt tại vì chính trong tâm mình đã không muốn điều tốt rồi chính trong tâm mình không muốn mình đã gieo trong tâm mình cái điều đó rồi thì cái phước mình chỉ là cái đồ mà lỏng cổm <laughs> cái đồ nó không ra gì Thật ra khi mà chúng ta tu cái hạnh tùy hỷ thì chúng ta được cái phước báo để chúng ta có được cái vật dụng chúng ta có được cái điều mà người khác có nhưng mà đa phần trong cái đời sống xã hội không có được cái điều này tâm lý chung của con người không có được điều này phật tử chúng ta tu thì ai cũng muốn giải thoát đúng không ai cũng muốn hết khổ đúng không trong lòng tất cả chúng ta tu đều muốn điều này như bây giờ trong đạo tràng chúng ta có một người tuyên bố rằng tôi đã hết khổ tôi được giải thoát rồi quý vị chấp nhận rồi đó không hay là là rờ lại rờ trán tôi có nóng hay là lạnh <laughs> trong bà này chắc nóng trán rồi nó trời ơi tôi tôi tu gần chết tôi mấy chục năm mà tôi còn nguyên đây mà còn bà mới tu mấy ngày bà nói mà được giải thoát là khó tin lắm không chấp nhận nổi rồi mà không phải một người mà tất cả nhân loại chúng ta đều như vậy cho nên trách gì ngày xưa chúa bị đóng đinh trên thánh giá không trách được điều đó trách gì cái những cái vị thánh chúng ta bị nạn tổ bồ đề đăng ba chúng ta bị thuốc tới 6 lần rất nhiều rất nhiều những người mà bây giờ chính do cái điều đó mà chúng ta không có cái duyên được những cái vị mà tu tập họ tuyên bố ra chứ trong cái thời chúng ta cũng có rất là nhiều người họ thấu hiểu đạo lý họ sống tự tại nhưng mà họ giấu họ thực sự họ giấu họ sợ nếu mà có nhiều người biết là họ sẽ cũng không yên thân cho nên rất là nhiều người phải giấu giếm và người nào mà có cái duyên dữ lắm thì họ được họ nhá một chút để cho thấy để rồi họ giáo hóa họ giúp đỡ người đó thôi còn không xã hội ít biết xã hội ít biết mà thời này thì rất là nhiều chúng ta thấy thường thường chúng ta quan tâm á nó có một cái điều rất lạ nè ngay cả cái cái giới tu tập đi ha nói tới cái giới tu sĩ của chúng tôi đi hoặc là những người phật tử đi khi quý vị nghe đồn ha, trên núi nào có một ông thầy tu khổ hạnh là bắt đầu á, ngon lành rồi đó ông thầy đó tu ngon á <laughs> ông thầy đó tu ngon lành rồi khi mà bây giờ nghe nói ông thầy đó hả cái chùa ông cất to không có xe hơi có này nọ nọ kia phương tiện đầy đủ mình ông này là tu không được rồi <laughs> này tu không được <laughs> không à, trong lòng chúng ta nó có một cái kiểu kính trọng rất là tức cười với nhau như vậy tại vì rõ ràng là chúng ta không chấp nhận ai được có một cái đời sống tự do thoải mái sâu trong thâm tâm của chúng ta cái điều này chúng ta phải phá đi tu cái gì chứ mà tu cái tâm canh tị này không được là nhiều đời chúng ta bị khó khăn <laughs> tôi bả cho biết <laughs> cái tâm canh tị mà không phá nát được trong cái đời này ở đời sau chúng ta vẫn tiếp tục khó khăn hoài tiếp tục khó khăn hoài hoài luôn chúng ta không có hưởng được những cái phước báo lớn được khi mà chúng ta nghe những cái người mà giàu có họ làm phước thiện á mà trong lòng chúng ta vui thật nhìn lại trong lòng mình không có một cái lợn cợn gì ở trong á không có một cái chút mà mà khó chịu gì ở trong đó thì biết rằng chúng ta tu với ca tâm canh tị tốt là những người đó lớn phước hơn thì mình không có đấu nổi rồi mình coi như là chấp nhận đi <laughs> nhưng bây giờ tới bạn đạo của mình <laughs> bạn đạo của mình những người chung quanh với mình mà những người này mà từ xưa giờ mình biết là họ không bằng mình họ không bằng mình cái gì hết á bây giờ tự động sẽ được người khác trọng vọng quý mến rồi coi trong bụng mình sao nghe nó khó chịu không <laughs> không ăn cơm ủa đã ăn no bụng nhưng mà vẫn nghe cái ruột nó nó kêu ở trong <laughs> nó khó chịu rất là khó chịu đó là ra là cái tâm ganh tị làm ơn làm phước là phải tu dùm nếu chúng ta muốn cái phước báo chúng ta đời sau từ trước tới giờ chúng ta nghĩ là cái chuyện chúng ta phải đi làm phước đời sau chúng ta mới được hưởng phước lớn đúng không nhưng mà chúng ta có làm phước đi nữa thì chúng ta vẫn quan tâm tới những người nghèo khổ chứ chúng ta không chấp nhận cái người giàu có mặc dù chúng ta đang làm phước thiện thì đời sau rất là khó cho chúng ta giàu có <laughs> tại như chúng ta nghĩ tới cái chuyện mà phải nghèo khổ chúng ta không chấp nhận mỗi người có đời sống vật chất thoải mái gần như là hết hơn 90% mình tôi nói hơi khiêm tốn Hơn 90% con người của chúng ta đã bị rất vào cái tình cảnh này Cái tâm lý này nó ăn sâu quá trong tâm thức của chúng ta rồi thật ra nếu mà người nào mà phá được cái tâm này đời sống bắt đầu thoải mái liền chúng ta thấy một điều rất lạ là nghe tất cả những người mà sống đời sống thoải mái về vật chất họ giàu có họ đầy đủ về vật chất họ được những của quý trên đời này họ được ăn hưởng tự do mà trong lòng của mình không có cái gì lận cận á không có cái gì khó chịu á là biết rằng cái phước mình lớn không có thua cái người đó mình thấy cái chuyện mà nó được hưởng như vậy nó không có gì lớn so với mình nó <laughs> nó được đủ thứ nhà cửa giàu có xe cộ này nọ nọ kia mình thấy không lớn không có gì để để để để mình có thể thua họ mình đủ cái phước đó cho nên trong tâm mình mới không ganh tị đa số những người ganh tị là luôn luôn mình thấy mình không bằng người khác đúng không luôn luôn mình thấy không bằng và mình muốn cái vị trí không bằng nó nó còn hoài chứ mình không muốn ngang người đó cho nên mình mới ganh tị <laughs> mình không muốn ngang chứ mình muốn ngang mình đâu có cần ganh tị đâu mình thấy mình với họ mình không thua hỏi gì hết cho nên cái tâm ganh tị sẽ không xảy ra với mình và rõ ràng là cái người mà có như vậy là biết rằng cái cái vốn liếng phước báo của mình đã có rồi cho nên chắc chắn nếu mà mình còn sanh tử sắp tới là mình chắc chắn không thua họ không thua rồi ngay cả những cái vị trí khác cao hơn mình nữa tức là những cái vị trí về cõi trời những cái vị trí cao hơn nữa là những cái vị thánh hiền tu tập cho nên trong cái ờ, có những cái lời phát nguyện của chúng ta tu tập có những cái lúc mà chúng ta phải thực sự quỳ trước bàn phật chúng ta đảnh lễ tu cái tâm tùy hỷ này trong năm điều mật tu á, nó có một cái điều gọi là tùy hỷ xin đảnh lễ trước chư phật á. con tên gì pháp danh gì con xin kể từ nay cho tới ngày con thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là từ giờ phút này cho tới lúc con được thành phật con nguyện con sẽ tu tập cái hạnh tùy hỷ đối với tất cả chúng sanh muôn loài ở mười phương pháp giới này có một chúng sanh nào tu tập có một cái tí xíu công đức phước đức có một tí xíu thiện căn thiện nghiệp nào con xin nguyện nhất tâm tùy hỷ không có lòng ganh tị hơn thua không chúng ta phải phát nguyện như vậy để phá cái cái cái cái khằng nhiều kiếp của mình gần như là mỗi đêm quý phật tử nên lại phật mà phát nguyện điều này dùm tôi đi chúng ta đã bị cái khằng nhiều kiếp ganh tị rồi nói thì nói vậy chứ buông ra thế nào chúng ta cũng thấy mình không bằng người kia chỉ cần thấy mình không bằng người kia thấy người kia hơn mình thấy người kia nó gác hơn mình chút bạn bè tự nhiên đi chùa hôm nay cái Ừ, hai đứa mua cùng loại giải mặc hôm nay mặc áo xịn hơn mình chút khó chịu rồi <laughs> mang dép mót hơn mình chút khó chịu rồi <laughs> chúng ta thấy nó khó chịu nhiều chuyện lắm ra bây giờ phải phát tâm phát nguyện như vậy và rồi chúng ta phát nguyện cái điều thứ hai nữa nè cao hơn mình nè ngoài cái việc mà tạo thiện căn thiện nghiệp phải không tất cả chúng sanh muôn loài khắp mười phương pháp giới nào này mà có tu bao nhiêu thiện căn thiện nghiệp có bao nhiêu công đức phước đức là mình nguyện sẽ nhất tâm tùy hỷ không có lòng ganh tị hơn thua đó là cái thứ nhất cái thứ hai là đối với tất cả các bậc tu tập chứng quả từ tu đà hoàng tư đà hàm a la hàm a la hán những vị tu chứng quả bích chi phật chứng quả bồ tát và chứng quả phật mình nguyện nhất tâm tùy hỷ để tu tập theo nguyện sẽ lần lần chứng được tất cả những cái quả vị như các vị chứng đạt được những thiền định như các vị đạt có được những trí tuệ như các vị được đó là nguyện phát tâm tùy hỷ có những cái nguyện như vậy mà chúng ta phải biết phải biết mới phá được không phải một đời này mình bị ganh tị đâu mà đã quá nhiều đời cho nên làm gì làm chúng tôi nói nếu mà đời sống này là chúng ta không phá vỡ được cái tâm ganh tị này là chúng ta khó có cái đời sau được giàu có dinh sang có cuộc sống tự tại thoải mái có được vương vị thoải mái vân vân khó lắm nha chúng ta phải nhớ cái lời phát nguyện này thử thì quý vị sẽ làm một thời gian rồi mình thấy rằng ô ai lại mình làm ai làm ông trời rồi mình thấy mình cũng vui được không còn cái gì trong lòng mình nữa thì biết rằng chúng ta đã thành tựu được công phu phải dùng cái từ là thành tựu công phu á cái này là phải là một cái công phu dày dặn lắm cực nhọc lắm một đời này chúng ta mới có thể phá vỡ được cái tâm canh tị có còn không là tất cả những người thành công đều là những người xấu với mình hết đúng không <laughs> có ai thấy những người thành công trên đời là làm tốt không ít lắm ít lắm họ thành công cái gì họ cũng không mánh mung thì cũng gian xảo không gian xảo rồi cũng ma mị gì đó nó mới thành công cái thằng đó tao biết mà nó đâu có khả năng gì đâu mà nó giàu <laughs> biết biết rất rõ ràng đó mà trời ơi dòng họ lịch sử bà con tôi rành quá mà sao tự nhiên vợ làm tỷ phú nghe nó khó chịu nó khó chịu lắm đó là cái tâm ranh tị của chúng ta cho nên chúng ta phải phá cho được cái tâm này cố gắng là phải phát tâm phát nguyện hàng đêm dùm đi nói gì á cái nhiều khi chúng ta ngồi niệm phật cả ngày nhưng buông ra cái mình thấy người kia hơn mình tí là mình khó chịu rồi thua rồi coi như ngày đó là công cốc <laughs> không có còn giá trị gì nữa tu nhiều khi hết tuần lễ cái ra mình thấy huynh đệ mình hơn mình cái gì mà mình thấy mình khó chịu coi như là xong hết tuần tu của mình giờ <laughs> mới tuần tu nói vậy đó chỉ cần cái tâm kinh tị nó sẽ phá nát hết cái tâm kinh tị nó kèm theo cái gì kèm một chút ngạo mạn mình trong đó mình không hay chứ là cái ngã chấp của mình á luôn luôn một con người không bao giờ muốn đứng vị trí số 2 trong cuộc đời này hết dù người đó hết sức là nghèo khổ nhưng mà lúc nào cũng thấy mình là số một mình là ngon lành hết mình là quan tòa đủ sức để phán đoán sắp đặt cho đời sống người khác đáng lý thằng đó nó phải sống như vậy đó mình mới vừa ý nhưng mà tại sao nó lại sống hơn cái kiểu như vậy để mình thấy mình khó chịu ờ, đáng lý cái người kia phải nghèo vậy phải đi bộ vậy không có hoặc là dữ lắm đi xe đạp mà tại sao giờ nó đi xe honda là mình thấy mình khó chịu làm như là mình ở trên trời xuống đây mình sắp đặt cho người ta vậy <laughs> rõ ràng là cái tâm ganh tị nó kèm theo một cái loại tâm kế bên đó là cái tâm ngạo mạn của mình cái ngã chấp mình rất là lớn mình không coi trọng người khác mình coi khinh mình coi thường mình không có quý kính người khác còn nếu mà cái tâm ganh tị mình mà tu tập tốt rồi cái gì thấy một điều rất lạ là chúng ta sẽ quý trọng mọi người mọi loài liền thì lúc đó thì sao cái ngã chúng ta đã tiêu mòn người nào tu hết tâm ganh tị cũng là cái người đó chuẩn bị hết cái ngã chấp ngã chấp nó được lòi ra từ cái tâm ganh tị sâu tận bên trong nó là cái bản ngã rồi nó mới hình thành tâm ganh tị và cái cái ngạo mạn của mình cái cống cao ngã mạn mình coi thường thiên hạ mình thấy không ai bằng mình ví dụ như bây giờ có nhiều người tức cười lắm nha họ mất việc họ không có việc để họ làm họ không có làm ra tiền thì họ tự cho rằng họ có một cái ngon lành gì phải không tôi là một người mà ờ, trực tính nè thẳng thắn nè không có cúi lòn nè cho nên tôi bị mất việc còn mấy đứa nó cúi lòn cho nên có việc làm <laughs> đúng không nói vậy đó cứ tự mình cũng đưa ra một cái gì mình phải ngon hơn người ta một chút mình mới chấp nhận chứ thôi mình không chấp nhận được rất là khó chịu cho mình thấy một người hơn mình là phải nghĩ cái gì mình phải hơn người đó một chút mới được tôi sở dĩ mà tôi không sống xe đạp không có sắm được chiếc xe đẹp á là tôi để dành tiền tôi làm phước thiện chứ không ai ngu như nó lấy tiền để xài phung phí <laughs> phải không nó có một cái gì đó cho mình liền à ngộ lắm <laughs> chúng ta để ý được rồi phải không? từ xưa giờ chúng ta nghĩ là cái chuyện mà tu tập bố thí cúng dường mới có phước đúng không <laughs> để đời sau đời sống chúng ta được ờ, được gì thoải mái hơn về vật chất đúng không nhưng mà tâm ganh tị không phá được thì đời sau rất khó thành tựu phước báo đó cho nên phát tâm phát nguyện thứ nhất là đối với tất cả chúng sanh muôn loài phải không thứ hai là đối với các bậc thánh hiền hai cái hướng này là chúng ta phải phát tâm phát nguyện cái nguyện nó trở thành một cái lực và cái chính cái lực đó nó sẽ quá tán được cái nghiệp cũ của mình chứ không thôi chúng ta không phá tán được